bạn, mình à, là Hiệp Râu Và dạ, hôm nay mình à, muốn giới thiệu cho các bạn một cái à, bộ sưu tập tiền cổ Bộ sưu tập này hiện được đang lưu giữ ở ở khu du lịch Phương Nam của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Mình thấy cái bộ tiền cổ ở đây rất là đa dạng từ cái thời mà cổ, đúng là cổ là cổ xưa luôn á Rồi bắt đầu tới cái thời thời vua chúa nè rồi thời ờ, chống pháp nè thời chống mỹ nè à, thời ờ, việt nam cộng hòa nam việt bắc việt rồi đó có rất là nhiều đây thì mình sẽ review cho các bạn tận nói chung là kỹ hết những cái phần này nhiều người mình biết là nhiều người người ta thích cái sưu tầm cái loại này nhưng mà người ta không có điều kiện để người ta đi hoặc là coi trên uh, trên Google thôi hiện nay mình sẽ làm riêng cái video để mà giới thiệu cái đồng tiền gỗ Việt Nam ở đây nha các bạn theo dõi của mình nha và nhớ nhấn à, like share và subscribe cho những người nào mà thích mê khảo cổ lâu rồi mình à, mình mới làm lại video bận quá các bạn theo dõi nha thì ở cái khu du lịch phương Nam này á nó có nguyên một cái một cái ờ, chỗ để mà trưng bày nguyên cái cái đồng tiền cổ của Việt Nam mình luôn từ thời xa xưa là rất là nhiều từ thời ờ, khoảng hơn 300 năm 3.000 năm nhé các bạn 300 năm mình xin lỗi 3.000 năm là rất là xưa rồi từ cái thời mà mà chưa có vua chúa nữa thời rất là xa xa xưa đây mình sẽ cho các bạn coi từ từ đây là tiền cổ Việt Nam nè lúc là phù nam phù nam ốc eo là cái là hồi xa xưa lúc đó là là đất nước của mình nó nằm chung với lào campuchia rồi thái lan nữa rất là là rộng lớn là những cái phần tiền ở đây mình thực tế mình nhìn cũng không ra nó được cái cái hình dạng gì rõ ràng nữa nhưng mà nó được đốt bằng kẽm kẽm bắt đầu ở đây là điền của thiền à, tiền thời chúa Nguyễn với đa số nè có phụ lục này nhưng mà đa số cái này mình không có hiểu nguyên cái phần này từ đây dài qua đây dài xuống đó toàn bộ là tiền kẽm tiền ấy hết mình chỉ à, tiền đồng mình giới thiệu qua cái thời cái cái tiền kẽm này thôi cho các bạn biết tại vì nhiều, nhiều người không có biết cái này nhiều người không biết cũng không có rành như này nữa người ta chỉ quan tâm tới tiền giấy thôi nè bắt đầu mình sẽ giới thiệu tiền giấy có tiền Đông Dương nè tiền Đông Dương là tiền của thời lúc thuộc Pháp là cái lúc mà mình đang bị đô hộ đó là xài tiền của của của Pháp này 100 đồng nè 100 đồng là mặt trái mặt phải bây giờ đây là tiền 50 đồng vàng ở đây là mặt trước mặt sau này 5 đồng vàng cái này lúc thời còn Pháp nha mọi người thời Pháp thuộc chúng ta xài tiền à, mang à, hơi hướng của Pháp tại vì có những cái hình của người nước ngoài trong đó đây đây là tiền à, chính thức nè đây là tiền à, cách mạng phát hành tại Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp năm 1947 tới năm 1963 là ở đây là có một đồng nè là hiện giờ những cái tiền này á là đã có in hình của bác hồ thì người chúng ta hay uh, uh, thường gọi là tiền là uh, thành bác hồ tại vì tờ nào cũng có bác hồ trong đó là 50 đồng 5 đồng rất là nhiều rất nhiều tiền đây là thuộc loại cổ loại quý và có hiếm nữa nha các bạn Ờ, ông chủ của cái ờ, khu du lịch ờ, phương Nam này á là ông cũng đã bỏ tâm huyết rất là nhiều để mà ông sưu tập những cái bộ tiền này để mà ông thứ nhất là hoàn thiện hoàn thiện cái bộ sưu tập của ông thứ hai nữa là để trưng bày cho mọi người coi tại vì đa số người ta hay chơi tiền cổ á ấy cái này lạ nha các bạn cái phiếu tiếp tế à cái này không phải là tiền mà là phiếu tiếp tế mọi người mà có ờ, ông bà lớn tuổi thì hỏi thử giùm mình coi coi là cái phiếu tiếp tế là dùng để làm gì nha các bạn nó cũng chắc mình cũng nghĩ nó tương đương như tiền quá à, phiếu tiếp tế nè phiếu tiếp tế nè hai đồng 5 đồng không biết sử dụng trong ờ, cái cái mục đích gì tiền nào cũng có cụ hồ thì nó là các bạn ờ, mọi người mà à, ổng ờ, lập cái bộ sưu tập này á để ờ, cho mọi người tham quan thưởng thức rất là nhiều rất là nhiều tiền ở đây đây là năm 76 tới năm 86 tiền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa là tiền này là tiền cái lúc mà mình đã giải phóng rồi cái này là theo như các bạn là cha mẹ các bạn đều biết những cái loại tiền này nè đầu tiên là sẽ có 5 đồng 5 đồng nha các bạn đây cũng là đây là một đồng đây là đồng à, một đồng của tiền à, Cộng hòa xô hội chủ nghĩa Việt Nam lúc mới độc lập cái này là hai đồng đây cũng là hai đồng đồng này là 10 đồng mọi người uh, suy nghĩ giùm mình đi thì hiện giờ cái mệnh giá thấp nhất của tiền Việt Nam mình hiện giờ đang sử dụng là 200 đồng là 200 đồng bây giờ không mua được cái gì hết 500 đồng bây giờ người ta cũng hiếm xài nữa nhưng mà lúc đó người ta đó là một đồng hai đồng bây giờ có nghĩa là cái tiền mà hiện giờ mình không sử dụng á nó đã gấp 200 lần của cái đồng tiền hồi xưa thì cái đó người ta kêu là trượt giá nha mọi người còn đây là tiền cổ Nam Bộ tiền cách mạng phát hành à, trong Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp thì mọi người à, nếu mà không có ờ, tìm hiểu qua thì mình nói sơ qua mình có hai cái gọi là nam kỳ và bắc kỳ nam kỳ á, là từ uh, hình như là mình nhớ là đà nẵng đi vô đó còn bắc kỳ là ở ngoài lúc đó là hai cái tách biệt với nhau giống như nam hàn quốc và bắc uh, bắc triều tiên bây giờ nha mọi người cho nên là mọi cái giá tiền uh, mọi cái đồng tiền lưu hành nó đều là khác nhau hết cho nên là mới có phân tích phân tách ra như vậy đây rất là nhiều tiền mệnh giá hồi xưa không có lớn nha mọi người còn đây là tiền Việt Nam Cộng Hòa tiền Việt Nam Cộng Hòa mọi người biết của chế độ cũ của mình là chế độ à, Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa thì cái giá nó cao hơn chút xíu là 1.000 đồng nè 1.000 đồng 1.000 đồng hồi xưa thì à, cũng tương đối lớn và điều đặc biệt của cái tiền Việt Nam Cộng Hòa này là không có in hình bác Hồ trong này và chỉ có in hình những cái vị lãnh tụ những cái người à, lãnh đạo hồi xưa ví dụ như à, à, các bạn mới vừa thấy trên đó là Trần Đạo nè và Nguyễn Huệ nè và những cái dinh độc lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đó, in uh, biểu tượng 500 1000 những cái biểu tượng uh, đại diện cho cái uh, chính quyền hồi đó đây là cái dinh độc lập đây là 100 đồng là hình như cái hình này là của vua Gia Long nhé các bạn theo như mình biết đó là vua Gia Long đây là 50 đồng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thời à, Việt Nam Cộng Hòa đặc điểm hồi xưa của những cái tờ giấy bạc của mình là cái màu nó chìm chìm giống như những cái tờ 1000 với 2000 ngày xưa mình à, mình hay sử dụng á mọi người nè à, qua tới đây là bắt đầu có những cái tờ xanh nè tờ đỏ nè thì cái này vẫn là tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1955 và 1975 thì sau năm 1975 thì tiền này không còn được lưu hành nữa thì chúng ta sẽ xài chung một đồng tiền đó là ngân hàng à, à nhà nước Việt Nam chung thôi từ Nam ra Bắc xài chung một loại hết còn này vẫn là của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa là tiền giấy nha mọi người tiền giấy có tiền đồng nữa tiền đồng uh, cũng có cô lưu hành nữa nhưng mà nó không có nó không có uh, phát triển nhiều thôi còn tiền này rất rất là nhiều loại tiền tiền này là của mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam cũng có thể gọi đó là Việt Cộng tiền rồi tiền này từ của Việt Cộng đã được lưu hành trong ở cái vùng à, kháng chiến là tại vì ngày xưa á, là cái lúc chiến tranh á, thì chúng ta giống như thời của Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc hay là của Tam Quốc Chí vậy mọi người là rất là nhiều rất là nhiều những cái thành phần nó nổi lên giống như là à, Nam Việt nè rồi à, Việt Nam Cộng Hòa nè rồi à, Việt Cộng nè rất là nhiều cho nên là mỗi một chỗ đều có một cái cái à, mệnh giá riêng một cái tiền riêng cái này xã hội chủ nghĩa lúc này là giải phóng rồi là lên năm 1976 năm 1986 cái tiền này là mọi người có thể quen mọi người nếu mà à, sinh năm 80 trở lại thì có thể biết những cái loại tiền này tiền này thì à, vẫn như tiền kia nó giống à, tiền của ngoài à, xã hội chủ nghĩa hơn nó là tiền toàn bộ là hình bác hồ và được in kỹ lưỡng hơn rồi nha mọi người là đẹp hơn rồi tại vì à, cơ bản là cái tiền này nó mới nó mới ở sau này cho nên cái cái nhìn nó còn mới của những cái tiền nãy các bạn thấy đó, nó, nó cũ Giờ mềm hết rồi tiền ở đây nó phong phú phong phú vô cùng rất là nhiều loại từ thời ốc eo tới thời pháp thời Mỹ đủ hết á và ngoài cái tiền ra thì ờ, cũng có vài một cái món đồ cổ món đồ cổ mình sẽ review cái món đồ cổ đồ cổ đó cho các bạn xem nha dành cho mấy bà cụ ngày xưa đang chầu các bạn đó đồng đồ cổ ha nhà ai mà khá giả là nó có cái ống nhổ này được nè các bạn đây là cái ống ngoái nè các bạn đó ống ngoái ha mình muốn ăn chậu mình bỏ chậu vô mình bỏ cái lá chậu dưới ờ, miếng cao miếng voi vô cái ống ngoái này nè đó nha bỏ vô bỏ vô ống ngoái này nè rồi xong mình cái cây đây là cái cây nè một là cây đinh còn hai là cây mà gì đó mình kiếm loại thôi bạn cái bỏ vô đó mình mấy mấy mấy rồi máy đó máy chừng nào mà nó nhuyễn ra rồi xong cái là mình đổ ra ngoài đó nhuyễn rồi xong đổ ra ngoài là mình nhai nó rất là cay nó rất là cay chứ phải ngon ngọt không các bạn ai mà không quen ăn một cái là tỉnh luôn á vừa cay vừa nóng mà vừa tỉnh luôn á rồi cái này là tiếp theo là cái ô chầu nữa các bạn ô chầu cái ô chầu cũng là cái mâm để thì mình của ăn chầu đó các bạn đó cũng bằng đầm luôn ha cũng giống như bên kia luôn nhà ai khá giả giàu có thì mới có được cái bộ này mình đồng nha mình nguyên tắc đàng hoàng đó đây tiếp theo một ô chậu nữa à, bên kia nãy là một ô chậu nha bên đây cũng là một ô chậu đâu mình nó khác trước đó đây bên đây là hộp đựng chậu cao cái hộp đựng chậu cao đó hộp đựng cao nè đầu cổ ngày xưa nha các bạn bây giờ thời gian mà nó hơi nó hơi lỗi chút nha thì mình rất là chắc không có bị gỉ xét nha đồng Nam Bộ Việt Nam thế kỷ thứ 19 thế kỷ 20 tới bây giờ các bạn rồi tiếp theo bên đây cũng là hộp đậu cao luôn ha Đó. đây là cái đĩa gốm men xanh trắng chu chậu Hải Dương Việt Nam thế kỷ thứ 15 dạ thế kỷ 15 còn bên kia nãy là thế kỷ 19 ha. là lâu hơn nữa các bạn bên kia có cái dĩa hộp bên kia bên kia cái kia bự ha mười này là có hai dĩa nhỏ cái dĩa lớn rồi bên kia nãy bên kia nãy là nói là hai dĩa nhỏ cái dĩa lớn là bên này là mình mình cũng bị bổ luôn đó. mình để rồi nhưng mà để lại mình bổ thì mình biết luôn. nướng bổ luôn rồi mình làm chân hơn không có ba dân bây giờ nhưng mà rất là chất lượng các bạn chứ phải thấy thấy xấu người ta nói là tốt lỗ tấm nước sơn là vậy quan trọng cái độ bền của nó ha cái độ bền đó là quan trọng nhất cho dù đẹp đến đâu nhưng mà độ bền không có thì không bằng quý chồng bạn các bạn rồi tiếp theo đây là cái đĩa gốm men nhiều màu chu chậu hải dương việt nam thế kỷ thứ 14 bốn, thế kỷ thứ mười năm các bạn thế kỷ thứ 15 mình để cái lọ mực các bạn cái lọ mực đó, cái lọ mực mình viết cái bằng viết à, chấm hồi xưa đó chứ phải là mình bơm ha viết rồi xong chấm vô viết xong chấm vô khi nào nó nó, nó mờ rồi xong tiếp tục chấm vô tiếp tục ha cứ chấm cứ chấm viết thôi đó là cái lọ mực còn đây là hộp phấn này các bạn hộp phấn là bằng gốm luôn ha ngày xưa là không có đồ mũ chủ yếu là bằng đất thung bằng gốm ha, đó hộp phấn gốm đen xanh trắng còn đây là hết là hết mình nghĩ là cái ờ, bông hay là cái gì mùi thơm đó để cho mũi nó các bạn nước thải không và bên đây cũng là phấn luôn đó, là tự phấn trang điểm đây cái tiểu thương ngày xưa đó chứ không phải là không có là có đâu thì mình rất đông thiệt ngày xưa là khá giả mới có dụng phấn này chứ bình thường dân mình của nhà nông làm gì mà có cái dụng phấn mà để mà thay sức mặt suốt ngày à có cái này nè có cái này là cái gì lạ nè các bạn đừng có đạp lên đó ké ké là cái gì các bạn mình không biết cái ké là cái gì đúng không tạm thời là cái bình đó nhưng mà ở đây người ta để là ké nè ché gốm me thanh trắng đời khang hy nhà thanh trung quốc thấy cây 17 ha nó ché đó còn đây gọi là nậm nè các bạn nậm là cái bình không có nắp còn ché là cái bình có nắp mình hiểu gì thôi nha đây là ba cái ché này nè các bạn có nắp đậy trên ha đây là cái đĩa các bạn cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của mình do thời gian có hạn cho nên mình à, mình đi theo xe của đoàn du lịch các bạn cho nên là bây giờ mình phải à, đi về rồi còn rất là nhiều rất là nhiều à, những cái thứ để mà lạ ở đây thì có dịp nào mình sẽ review hết những cái thứ đó cho các bạn coi giờ và cảm ơn mọi người đã xem cái video clip của mình mọi người thấy thích thì nhấn cho mình like chia sẻ cho mọi người những là những người yêu tiền cổ và những